Hello, xin chào các bạn quay trở lại với ờ, kênh youtube của mình Và đây là số thứ hai trong chuyên mục Boss Cat nói về mùi hương Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cái không gian phải gọi là quá đẹp Và chúng ta cũng có một khách mời cũng là một người rất đặc biệt và là chủ của không gian này Thì ờ, mình sẽ nhường lời lại cho bạn nữ ở đây để bạn ấy giới thiệu Xin chào mọi người, mình là Kim, mình là chủ của cửa hàng nước hoa Perfume The Kim ở Sài Gòn Ờ, mình xây dựng không gian này nhằm mục đích là chia sẻ mùi hương những mùi hương trên thế giới đến với người Việt Nam đó là cái chủ đích của mình khi mà mình thành lập cái nhãn hàng nước hoa của mình ừ. thế thì anh muốn hỏi đến đây thì gọi là Kim hay là gọi bằng cái tên anh biết là Hạnh à, em nghĩ là gọi em bằng Kim đi tại vì cái tên ừ. là cái tên gắn liền với lại cái ờ, khoảng thời gian trong quá khứ của em thì là cái ừ. tên mà em rất là trân trọng nên em lấy cái tên đó làm cái à, perfume de kim dạ, thế giới mùi hương dạ, của dạ, đúng kim rồi. dạ đúng rồi nên là cái cái tên này nó có ý nghĩa là những cái mùi hương mà em sẽ mang về đây để cho những người Việt Nam có thể biết đến ừ. tại vì trên thế giới á, ờ, một năm có khoảng từ 2 đến 3 ngàn mùi hương được sản xuất nên vì vậy mà theo cái nhận định của em hiện tại thì số lượng mùi hương ở Việt Nam quá ít nên các bạn ờ, nên em muốn mang những cái mùi hương trên thế giới về đây để cho các bạn có thể mở rộng ra được cái ờ, nhìn nhận cũng như cái tư duy mùi hương của thế giới như thế nào ừ. chứ không hẳn là những cái ờ, bad boy hay good girl như các bạn đang nghĩ hiện tại ừ đấy là gọi là chuyên đi diệt bad boy <laughs> và good girl ở trên nền tảng tiktok là anh có một cái thắc mắc là tại vì ờ, anh biết Kim qua tiktok là chính trước đây thì cũng có nghe một vài người bạn nói trên những hội nhóm ừ. nhưng mà cũng chưa được biết và sau đó thì có xem tiktok của kim thì thấy rằng là không gian nó quá tuyệt vời như các bạn thấy đây là chúng ta có một ga màu tối ờ, cái ga màu này nó có liên quan gì đến một phần nào đó về cái kỷ niệm hay là vào một cái gì đặc biệt của mình không à, nó không liên quan gì đến kỷ niệm đâu hết nhưng ừ. mà khi mà em setup cái màu tối kiểu như là không gian và cả ánh sáng nếu mà các bạn bước vào cửa hàng của mình á thì hầu như các bạn sẽ thấy là gam màu tối và ánh sáng của của mình sẽ hạ hết mức có thể để để uh, thứ nhất là mình muốn các bạn tập trung vào khứu giác tức là thị giác của bạn sẽ giảm đi khi bạn giảm thị giác đi thì bạn sẽ không cần không không quan tâm đến những cái gọi là những cái nhãn hàng ở trên chai nước hoa nữa mà mình muốn các bạn tập trung hết toàn bộ vào khứu giác nên vậy ánh sáng và cả gam màu tối của mình nhằm mục đích là như vậy ừ, có nghĩa là chúng ta sẽ tăng hết cái khả năng dạ. về khiếu giác tức là những cái giác quan của con người những cái giác quan khác mình giảm nó đi mình chuyển nó qua chế độ nghỉ đi để mình tập trung hết toàn bộ vào khứu giác để mình cảm nhận mùi hương được tốt hơn ừ nhưng mà nó không tối đến mức là các bạn không nhìn thấy đúng, gì đúng. mà các bạn vấp ngã đâu nên các bạn cứ yên tâm <laughs> đến trải nghiệm không gian ở đây à, mình cũng rất là ấn tượng với một cái không gian như này tại vì thường thì chúng ta sẽ đến một cái không gian nó phải kiểu lồng lộn tại vì yeah. Dạ. với mọi người thì nước hoa nó vẫn là một cái thứ có lẽ là khá là xa xỉ yeah. Dạ. và nó cần bày trong một không gian nó phải nguy nga tráng dạ. lệ yeah. kiểu như thế chứ bảo là đến thử cái mùi hương mà nói là không biết tên thương hiệu <laughs> thì nó thật là cũng hơi khó dạ, cho những rồi. người mới dạ đúng và ở đây chắc chắn là kể cả các bạn có biết tên đọc được tên thương hiệu các bạn cũng không biết là đây thương hiệu gì và chúng ta đang nhìn thấy khoảng tầm hơn chục mùi hương ở đây và với một cái thiết kế trông cũng rất đơn giản nó cũng không có gì đặc biệt cả thì ờ, đây sẽ là những cái mùi hương mà Kim mang tới đây để chia sẻ và sau những cái mùi hương này thì nó sẽ có những cái câu chuyện đằng sau đó là cái lý do mà chuyên mục podcast mà ờ, mình đang cố gắng mang tới để giới thiệu với các bạn nhiều mùi hương và những câu chuyện ở đằng sau hơn thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé bây giờ mình có một cái câu hỏi dành cho Kim đó là chúng ta thường có một thói quen đó là chúng ta đi mua sắm và chúng ta mua sắm trải nghiệm nước hoa bằng cái việc là chúng ta đứng thế thì ở khi đến kim thì có được ngồi như thế này không tại mình thấy là ở đây nhất là có hai cái bàn rất rất to và chắc chắn rằng là cái việc ngồi trải nghiệm nó sẽ là một cái hay ho hơn ở kim thì không biết là anh nghĩ như vậy thì có đúng không thật ra cái ờ, concept của cái cửa hàng của mình là cô smelling space tức là mọi người sẽ cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện về mùi hương hơn là các bạn sẽ đi từng chai và các bạn thử vì cái theo suy nghĩ của mình khi mà các bạn đến cửa hàng nước hoa bạn thử trực tiếp thì khi bạn thử thì trong đầu bạn đã định hình chai nước hoa này bạn thích hay không thích và thật ra mình nghĩ những cái tư vấn của người bán nước hoa nó chỉ là phụ trợ thêm thôi thì rất là khó thay đổi cái định kiến mà các bạn đã nghĩ trong đầu vì vậy khi mà các bạn đến với cửa hàng của mình các bạn ngồi xuống và mình sẽ không có tư vấn đơn thuần là mùi hương này sẽ thích hợp mùa đông mùa hạ hay là thích hợp để đi nơi này nơi kia mà mình sẽ nói về câu chuyện của chai nước hoa của mùi hương của nhà hương thì mình nghĩ cái cách đó nó sẽ mở ra một cái tiếp cận mới lạ hơn về cái ờ, nước hoa những hiểu biết của mình mình chia sẻ đến các vâng, bạn trải nghiệm mới dạ ờ, trải nghiệm mua sắm mùi hương đúng một trải nghiệm mua sắm mùi hương mới mà mình thấy là ở Việt Nam không có nhiều mô hình làm như thế này yeah. Dạ. thế thì bây giờ thôi coi như là anh một vị khách đi <laughs> thì anh thấy là đang bày ra đây ít nhất là chắc là có khoảng tầm hai thương hiệu nhỉ dạ, tại vì nhìn nó cũng thiết kế nó cũng có sự khác nhau mà chúng ta dễ dàng nhận ra dạ. thì em có thể giới thiệu qua một chút về hai thương hiệu này không dạ. ừ, hai thương hiệu mình đang để ở trên bàn đây là thương hiệu Senyoko đến từ Pháp và thương hiệu Jerome Studio đến từ Scotland đây là thương mình nói trước về thương hiệu Senyoko ha Senyoko tuy là nhà hương của Pháp nhưng nó là một nhà hương fusion tức là fusion ở đây tức là kết hợp giữa Pháp và Nhật Bản thì founder ừ. của nhà hương này chồng là người Pháp còn vợ là người Nhật Bản wow. và cái concept nhà hương này là nó theo concept Nhật Bản wabi-sabi ừ. yeah. Dạ, concept wabi-sabi tức là um, nó sẽ những cái điều uh, căn bản trong cuộc sống thì nó luôn có những cái uh, vấp ngã hay những cái uh, lỗi nào đó nhưng nó lại góp phần làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa và đẹp hơn dạ. thường những cái sai lầm dạ, trong dạ, cuộc đời nó lại là cái chúng ta nhớ tới còn nếu mà nó cứ ngang bình bình dạ, bình, bình bình thì chúng ta lại không nhớ tới dạ. nhưng mà tại sao em lại cho hai thương hiệu như này thì nó có cái điểm chung nào không điểm chung của hai nhà hương này là đều cùng một bộ mơ làm ra hết à dạ. là một perfumer nghĩa là một nhà điều chế mùi hương dạ đúng làm hai thương hiệu này thì thương hiệu còn lại thì nó xuất xứ từ đâu thương hiệu còn lại xuất xứ từ Scotland À, thế là nó cũng không phải là từ Pháp hay là Dạ đúng, nó là một đất nước hoàn toàn khác luôn. Ừ. Đây đây là một cái điều khá là mới mẻ ở trong cái việc mà các bạn trải nghiệm mùi hương. Tại vì thường thì chúng ta chỉ biết tới tên thương hiệu mà đúng ra thì những người làm mùi hương mới là những người mà chúng ta cần biết tới hơn. Dạ, đúng. Và chúng ta thường bị những người dùng bình thường thì bị một cái đó là chúng ta cứ bị follow chạy theo cái thương hiệu đó có những cái sản phẩm nào. Ừ. Nhưng mà có một cái đó là khi các bạn tìm hiểu sâu hơn thì một thương hiệu nó có thể có rất nhiều perfumer làm mùi và một perfumer làm mùi thì cũng làm cho rất nhiều thương hiệu khác nhau bây giờ ví dụ như này nhá thì ờ, ví dụ chúng ta biết tới ờ, thương hiệu của Hermes đi hoặc là thương hiệu của những sản phẩm như kiểu Dior thì những perfumer đằng sau thí dụ như kiểu Francis Cousin chẳng hạn thì ông cũng làm mùi cho Dior đúng không? Dạ đúng. Thì cũng ông cũng có một cái thương hiệu riêng thì nó cũng là cái sự đồng điệu về perfumer và ông có nghĩa là chính những perfumer đấy cũng có thể làm cho rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng và ông cũng có những cái thương hiệu riêng thì đấy là cái điều mà em đang muốn chia sẻ trong bộ sưu tập này đúng không? Dạ đúng. Thì anh muốn hỏi qua một chút đó là về cái thương hiệu ở đây thì thứ nhất là mình nhìn thấy thiết kế thì có cái câu chuyện nào về cái thiết kế không? Tại vì như số podcast lần trước thì anh có cái thương hiệu về diptych dạ. thì nó có cái phần tem cái diptych thì theo cái tiếng Hy Lạp nó cũng là bức tranh hai mặt ừ. thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái tem của diptych đằng trước và đằng sau nó cũng khác nhau thì ở đây có câu chuyện nào về cái thương hiệu mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây không? Đang nói về thiết kế đúng không? Ừ. Thiết kế thì uh, à, showroom studio mình đang nói về thương hiệu này thì đây là một nhà hương trẻ và hơi hướng của làm mùi hương của nó sẽ theo kiểu hiện đại nên vì vậy khi mà bạn nhìn thiết kế chai của nó rất là cực kỳ đơn giản và tối giản nó một phần thiết kế của chai lọ cũng sẽ ảnh cũng sẽ phản ảnh đúng cái ờ, cái cái vai mùi của cái nhà hương đó muốn làm còn ờ, về thương hiệu Senyoko Senyoko các bạn thấy thì chai lọ của họ làm cũng rất là đơn giản nhưng tuy nhiên với cái phong cách Nhật Bản tức là các bạn người Nhật Bản thì họ rất là thường chú ý vào những tiểu tiết thì khi mà bạn cầm một cái chai Senyoko là bạn sẽ thấy thủy tinh của họ làm rất là chắc chắn và cực kỳ chắc chắn luôn Thủy tinh này sẽ được gia công bởi hãng Severclass tức là những hãng chuyên làm những cái chai rượu mà thuộc dạng fine quality á. Ừ. Và cả nắp chai thì đều được khắc theo cái concept là sự lên xuống của vòng đời của con người á. Anh thấy không? Trên ừ, nắp anh, chai họ được anh, khắc. Anh thấy những cái vân ở đây. Dạ đúng rồi. Rất là rõ rệt. Dạ. Và ở trên cái phần này còn in tên của thương hiệu đúng không? Dạ đúng rồi với lại cả nếu mà bạn để ý được cái à, bạn bạn thấy được cái cái cái hộp chai á thì à, trên trên cái hộp chai họ sẽ vẽ cái concept của cái chai đó của chai nước hoa luôn ví dụ chai nước hoa ví dụ như là chai Miration họ nó sẽ kể vào câu chuyện giữa con chim sự liên hệ giữa con chim và cái cây tức là nó thiên về tự nhiên á thì trên chai họ sẽ vẽ cái concept của cái chai đó và cái cái hình vẽ này thì đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay và thủ công và họa họa sĩ phải mất khoảng hơn 200 giờ để thực hiện cái hình vẽ này trên chai. Wow. Yeah. Dạ. Thế là chúng ta thấy là cái giá trị của những cái sản phẩm indie thì họ luôn luôn gửi gắm ngoài cái việc mùi hương yeah. Dạ. họ có mang tính nghệ thuật rất là nhiều đặc biệt đây nhá ở cái nhà Zuru Studio này có một cái điều rất là lạ đó là về cái phông chữ yeah. Dạ. bình thường người ta sẽ cố gắng có cái sự cân đối yeah, dạ, đúng. nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phông chữ ở đây đánh tất cả là lùi về đầu dòng hết yeah. Dạ. tất cả những sản phẩm và cái này nếu mà bạn nào mà không biết thì chúng ta sẽ đọc có thể là hàng dọc yeah, đúng đúng không cái này lúc ấy anh cũng mới để ý thôi mặc dù là anh cũng cầm qua vài sản phẩm của nhà Zoom rồi yeah. nhưng mà bây giờ mình mới để ý đến cái phông chữ này nghĩa là người ta sẽ dột hết về đằng trước đấy là một cái điều mà có lẽ là chúng ta nghĩ rằng là đó là một cái lỗi dạ đúng thường thường tại vì trong đánh văn bản tách ấy, thì thường như thế là lỗi dạ đúng nhưng yeah. Dạ. mà nếu mà để ý á, thì showroom họ có hai bộ sưu tập một cái bộ sưu tập họ sẽ để dồn hết chữ về một phía và một bộ ừ. sưu tập họ viết chữ như bình thường ừ. thì cái bộ sưu tập mà nó dồn hết chữ về một phía như thế này á mọi thứ đều có nguồn cội và từ đây nó sẽ bắt đầu đi ừ. từ nguồn cội nó sẽ bắt đầu ra như thế wow. đây là một cái mà có lẽ là nếu mà bạn nào không thực sự để ý thì ừ. chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những cái câu chuyện mà những nhà làm hương người ta truyền tải vào ngoài tại vì chúng ta thực sự là có nghĩa là khi mà bây giờ cái xã hội nó phát triển quá là nhanh và cái nước hoa cái người dùng nước hoa đang ngày càng mở rộng dạ thì chúng ta chỉ đơn giản là xịt cái mùi hương này lên người và để chai nước hoa đấy vào một góc chúng ta sẽ không bao giờ biết là cái câu chuyện đằng sau người ta muốn gửi gắm là gì yeah. Dạ. đấy là cái điều mà có lẽ là các bạn trẻ hiện nay bị rất là nhiều yeah, dạ, đúng. là chúng ta bị quá là nhanh ấy. mọi yeah. Dạ. thứ trên mạng nó nhanh quá nên là chúng ta không để ý đến những cái mà người ta gửi gắm vào mà một cách rất là khéo léo và gần gũi thì đây đây là một cái điều mà mình thấy rằng là rất là hay ho thế còn bộ sưu tập này bộ sưu tập này thì nó chỉ đơn thuần là cảm hứng cảm hứng cảm hứng của perfumer khi đến những cái vùng đất trên à, cái vùng đất quê hương ông ví dụ như là màu đỏ nó sẽ tượng trưng cho một cái nơi nào đó mà ông đi qua màu vàng màu tím cũng vậy ví dụ như màu cam thì nó sẽ cảm hứng nó có tên là fire water có nghĩa là ông lấy cái cảm hứng khi mà ông dạo chơi trên bãi biển và khi ông đốt lửa trại thì đó thì cái cái cái màu cam này nó cũng phản ánh được cái cái à, cái, cái à, cái, cái lửa màu sắc. dạ đúng mà cái màu sắc mà khi mà ông đang ở trên bãi biển mà buổi tối và ông đốt lửa chạy lên ở đây anh còn nhìn thì có màu vàng dạ. màu vàng thì nó cái concept của nó là rất là đơn giản nó chỉ là một bông hoa dại mọc trên đường mà khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua thì, thì mùi hương thì nó có những cái nó không cần phải quá cao siêu hay là những cái xa vời mà nó là những cái mà chúng ta những cái đơn thuần nó đi ngang qua đời sống của mình và nó để lại cho mình ấn tượng ngay tại cái giây phút đó ừ. thế thì bây giờ nhé còn mình còn một cái thương hiệu nữa ở đây thì dạ. thương hiệu này thì cái concept của nó ra sao tại vì anh nghĩ rằng là khi mà những nhà mà làm hương ấy họ làm cho những cái thương hiệu riêng thì họ cũng sẽ có những cái concept rất là riêng để có thể gọi là thống nhất những cái sản phẩm và nó tách biệt khác hẳn chứ không thì kiểu cứ giống giống giống giống nhau thì dạ. nó cũng bị nhàm chán dạ. thì anh không hiểu là cái nhà này thì họ có cái concept gì không concept của nhà Senjoko này thì nó sẽ nghiêng về văn học tức là nó họ sẽ dùng mùi hương để tả lại một tác phẩm văn học nào đó ừ. hoặc là những vở kịch opera đã kinh điển thì khi thưởng thức nhà hương này mình sẽ không thưởng thức theo kiểu bình thường tức là mình xịt lên xong rồi mình thấy nó sẽ tích hợp sử dụng để đi chơi hay là xuân hạ thu đông gì đó nó sẽ không có đơn thuần là như vậy ừ. hoặc là có những bạn chơi hương lâu á thì khi bạn xịt lên các bạn sẽ bắt đầu cái cái cái thói quen của người chơi hương là sẽ tìm những cái nốt hương nào người ta phân tích ra thì cái nhà hương này nó lại không như vậy mà khi các bạn xịt cái mùi hương của Senjoko lên các bạn sẽ bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện mà nhà hương này muốn kể thì từ đó các bạn sẽ thấy có cái liên hệ giữa mùi hương và câu chuyện và văn học ở trong đó wow. cái này là thực sự là phải cần có những người gọi là vừa kinh doanh vừa truyền tải được chứ không yeah. Dạ. nó thật là như anh nhé ở ờ, thì anh được biết tới là một người review về mùi hương yeah. Dạ. thì anh sẽ cố gắng truyền tải nó theo một cái gọi là cái hình ảnh nào gần gũi nhất yeah. Dạ. nhưng mà nếu như mà mình không biết không được hướng dẫn là mình đến đây mình chỉ đơn giản là mình xịt lên người mình đoán xem nó nốt hương gì hoặc là kiểu khi mà mình không đoán được thì mình cũng đi tìm yeah, dạ, trên là cái thành phần yeah. thì không ai hướng dẫn mình về câu chuyện là à anh phải cảm nhận nó là một cái tác phẩm văn học yeah. thì bạn phải đọc qua cái tác phẩm văn học yeah. đấy bạn phải thấy được những nhân vật ở trong yeah, đấy hay là cái nội dung người ta truyền tải là gì thì các bạn mới cảm thụ được những cái mùi hương này thì đấy là một cái có lẽ là một cái ranh giới của những người chơi hương nó sẽ khác với những người dạ. sử dụng bình thường dạ đúng nói cách khác thì à, văn học sẽ được kể lại bằng à, ngôn từ bằng à, những vở biên kịch còn đây thì văn học sẽ được kể lại bằng qua mùi hương ừ. thì đây là cái concept của Senyoko ừ. họ làm hương là như vậy Chà, đây là một cái điều rất là dạ. mới mẻ Dạ. thực sự bây giờ mình ngồi đây thì mình mới mới biết dạ. tại vì cũng có biết qua về nhà Locate thì dạ. cũng có thể hiện qua những cái bản nhạc dạ đúng thì ở đây chúng ta lại thể hiện qua một cái ờ, gọi là văn học dạ. thì cũng sẽ có những cái vở bi kịch đúng không? Dạ đúng. Sẽ có những cái mùi hương nó khá là khó ngửi. Thế dạ. thì ở nhà hương này thì theo em là có sản phẩm nào gọi là mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nhất? Dễ dàng tiếp cận nhất thì em nghĩ ờ, dễ tiếp cận nhất là sẽ có mùi hương Miration đề chữ này đọc sao ạ? Tiếng Pháp mùi hôi mình để tên ở dưới thôi thì đừng chúng ta bỏ qua phần này tại vì hai đứa đều <laughs> mình cũng mới học cái tiếng pháp được có mấy tháng thôi thế thì về cái sản phẩm này nó sẽ là một ờ, tác phẩm tình yêu yeah. Dạ. hay là một bi kịch tác phẩm này thì nó không nghiêng về tác phẩm tình yêu hay là bi kịch gì hết nó chỉ kể về câu chuyện của một người nhật uh, câu chuyện của người nhật bản thì câu chuyện này nó họ kể về mối liên kết giữa con chim và cái cây thì mình có thể tưởng tượng mình có thể nghĩ theo cái hướng là đây là hai người bạn thân Ừ. cùng gắn bó với nhau và cùng cộng sinh với nhau đến một lúc nào đó khi mà một trong hai người không còn nữa thì ờ, cái sự dây dứt của người kia và những gì người người mất để lại thì nó sẽ đều thể hiện qua trong mùi hương này ừ. yeah. Dạ. anh thì anh lại không thích chim và cây rồi lắm yeah. anh thích nó phải tình yêu một tí yeah. Dạ. thì ở nhà này có tác phẩm tình yêu nào không nhà này có một tác phẩm tình yêu nhưng mà nó lại là tình yêu trong bi kịch nha Ừ. tình yêu trong bi kịch dạ thì à, cái bi kịch nó được thể hiện qua mùi hương như thế nào tức là khi bạn ngửi mùi hương ngửi cái chai này nè ừ. bạn sẽ có cái cảm nhận giống như là những cái cánh hoa mà họ đã bị vò nát đó, giống như là tình yêu mà nó nó nó đã nó trải qua những cái vùi dập những cái đau thương đến tột cùng á khi bạn ngửi cái chai này lúc đầu thì cái cái cái cái hoa của nó open nó rất là đẹp rất là trong rất là sáng giống như là những cái bông hoa tươi nhưng mà khi trải qua cái chu kỳ mùi hương á mùi hương nó sẽ bắt đầu trở nên dập đi giống như là cánh hoa mà đã bị vò nát giống như tình yêu của các bạn đã bị ờ, người khác dẫm đạp lên vậy ừ. yeah. Dạ. chắc là kiểu bị gia đình phản đối hay là vì một cái lý do gì đấy yeah. mà dạ. không đến được với nhau tại vì thực ra thì mình gửi cái mùi hương này tốt nốt nó rất là mềm mại nó dạ, rất đúng. là yêu đời nó kiểu ở chắc là lúc kiểu lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu dạ đúng lúc mới yêu thật vui biết Đấy. bao nhiêu thế là tí nữa anh phải xin thử một shot để xem là nó dai dứt đến mức như nào tại vì <laughs> thời điểm này tôi cũng đang hơi dai dứt về tình yêu một tí vừa rồi thì chúng ta đã được uh, nghe Kim chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện từ cái phần thiết kế từ những cái vân để nói đến những cái khúc của cuộc đời rồi đến cái thiết kế phải có nguồn gốc thì anh muốn hỏi một xíu đó là hiện nay thì cái xu hướng dùng nước hoa ở Việt Nam nó đang bị chạy theo trend khá là nhiều đôi khi chỉ cần là một vài người nổi tiếng cầm một vài chai nước hoa lên thôi mà mọi người bị chạy theo cái xu hướng đấy và mọi người quên mất cái câu chuyện mà gửi gắm đằng sau tại vì với bọn mình với những người ngồi đây thì bọn mình coi mùi hương là một nghệ thuật thì không hiểu là Kim có cái suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề đấy ừ, với với cái suy nghĩ của mình mình thấy hiện giờ các bạn đang mua mùi hương dựa trên những cái review nói cái này thì không biết có đụng đến anh Kiên không ha tại anh Kiên cũng chuyên ừ. về review mùi hương á thì các bạn um, đến với mùi hương là từ những cái lời review của những youtuber hay là những seller thì ờ, đó cũng là một cái mặt tốt mà khi ờ, mà họ muốn truyền tải mùi hương đến cho mọi người nhưng mà mình nhưng mà với mình á thì mình đến với một mùi hương dựa trên nhiều khía cạnh thứ nhất là concept của mùi hương đó thứ hai là perfumer đứng sau mùi hương đó là ai và thứ ba là concept của nhà hương đó hướng tới thì ờ, đây là ba cái yếu tố mình đặt ra khi mình quyết định mình muốn mua một mùi hương nào đó chứ không hẳn là mình sẽ dựa hết toàn bộ ờ, mình sẽ quyết định dựa trên review của một người nào đó tức là ừ. cái review đó nó chỉ đóng đó nó chỉ uh, giữ một cái vị trí phụ trong cái quyết định của mình thôi giống như khi mà anh được nói chuyện với những bạn mà tìm hiểu về ừ. những cái mùi hương những cái nhà dạ. hương mà người ta sưu tập kiểu nguyên lai like, nguyên dạ. bộ ừ. sưu tập ấy thì người ta rất là hiểu những câu chuyện đứng đằng sau thí dụ như kiểu phần đầu anh có bạn phúc bạn yeah. kể về deep tích yeah. sự là có những cái câu chuyện mà mình chưa bao giờ mình nghe yeah. thì hôm nay đến đây thì được trải nghiệm hai thương hiệu nhưng mà lại từ một perfumer yeah. và nó cũng cho thấy rằng là hai cái thương hiệu ở đây thì nó cũng mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau yeah, thì chúng ta cũng có thể cảm nhận là một người làm điều chế mùi hương người cũng có thể có khá là nhiều những cái nhân cách khác nhau để người ta có thể vẽ nên một phần nào đó về cái trải nghiệm trong một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời ừ. đấy là một cái mà mình thấy rằng là đúng thật là mình phải phát triển cái mảng podcast này hơn vừa để học bản thân nghe những câu chuyện mới và vừa để các bạn hiểu hơn về cái tính nghệ thuật ở trong mùi hương tại vì có những cái người review viết rất là hay rất là bay bổng thì những người đọc bình thường những người mà người ta chỉ vào để người ta à xem ông này ông review mùi thế nào yeah. Dạ. thì ông nghe những cái từ như là liên quan đến bài thơ hay là kiểu một bi kịch thì người ta kiểu ơi lơ lơ lơ lơ lơ và ông này kiểu mùi bad boy mùi sát gái yeah. cái là thế là người ta yeah. Dạ. là sẽ mua thì bọn mình khi mà bọn mình kết hợp những cái mảng podcast từ khách mời trước khách mời lần này và những khách mời lần sau thì bọn mình muốn giúp cho người xem và giúp cho những người nào tìm kiếm mùi hương có một cái hiểu thật là sâu sắc tại vì khi mà các bạn hiểu về cái thứ mà các bạn mặc lên người ấy, thì các bạn đi kể những câu chuyện đấy cho người khác nó cũng sẽ hấp dẫn hơn và tự nhiên các bạn cũng sẽ trở nên phong phú và thu hút hơn rất là dạ, nhiều giống như là khi ờ, các bạn ờ, bước đến một tác phẩm một bức tranh ờ, nghệ thuật nào đó thì các bạn phải dừng lại và các bạn ngẫm nghĩ thì mùi hương nó cũng vậy khi các bạn đứng trước một mùi hương thì các bạn phải dành phải phải phải dừng lại và phải ờ, thử đặt mình vào đúng các bạn phải đặt mình vào đấy. câu chuyện mùi hương đặt mình vào cái concept của mùi hương và các bạn phải đi theo cái ờ, cái chu kỳ của mùi hương là từ đầu cho đến cuối và nó đã trải qua những cái nốt hương như thế nào để nó hình thành nên cái câu chuyện của nó truyền tải cái concept như thế nào ừ. thì đó là một trong những cái ờ, cái gu gọi là mình gọi mình hay gọi là gu nghệ thuật chơi hương là nó bắt nó từ đó yeah. Dạ. giống như kiểu khi mà mua một sản phẩm chưa biết gì về phải đọc hướng dẫn ấy. Yeah, dạ, đúng mà có cái là chúng ta cứ vứt cái quyển yeah, dạ, đúng. sách hướng dẫn đi một chỗ khác và chúng yeah. ta tự mày mò đến lúc mà chúng ta hỏng yeah. chúng ta không được trải nghiệm những cái sản phẩm đấy nó một cách tốt nhất thì ờ, đấy là cái mà mình và Kim rất là muốn chia sẻ mặc dù là cũng rất là cố gắng tìm những từ ngữ để có thể miêu tả những cái mùi hương ở đây nhưng mà thực sự là ở cái mảng nít và indie nó là những cái câu chuyện mà có thể ngay mình và Kim ở đây cũng chưa bao giờ được cái trải nghiệm cái cảm giác ví dụ đứng ở trên một cái đỉnh núi tuyết dạ đúng đúng đấy rồi chúng ta tận hưởng một cái mùi hương hay là chúng ta ít nhất là chúng ta hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật này tại vì chúng ta cũng chưa bao giờ được nghe dạ, những đúng. cái tác phẩm nghệ thuật này như thế nào nhưng mà mình mong đây là một trong những cái động lực khiến cho các bạn là khi các bạn nghe cái podcast lần này các bạn nghe những cái giới thiệu từ Kim thì các bạn sẽ tìm đến những cái sản phẩm ở đây tại vì tất cả các thứ từ mùi hương cho đến kể cả về thời trang kể cả những tác phẩm văn học thì nó đều liên quan đến nhau nó đều ảnh hưởng bởi cái yếu tố lịch sử nên là đấy là cái mà mình rất mong các bạn có thể trải nghiệm ở trên một góc độ đa chiều nhất và bọn mình cũng sẽ cố gắng mang tới những cái buổi podcast tiếp theo hay ho hơn về những cái câu chuyện về những cái nhà hương mới mẻ hơn và nếu như các bạn thích cái chuyên mục ngày hôm nay hay là các bạn đang tìm một cái không gian trải nghiệm uh, những cái mùi hương đặc biệt để chúng ta đến một cái không gian nó tối om <laughs> cần thì các bạn bảo là tắt đèn thì cũng được đóng cửa vào hay là đi mò nước hoa ở đây cũng được để ngửi thì nó cũng là một cái rất là hay tại vì đúng thật khi mà chúng ta mất hết tất cả khíu giác thì đôi khi chỉ còn mỗi thính giác và uh, ờ, khíu giác thôi đó là yeah. Dạ. cái mà chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ rệt nhất yeah. Dạ thì đây cũng là một cái concept rất là hay mà các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng lặn lội vào đây khi mà được biết tới Kim thì mình để muốn nghe thêm câu chuyện và nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một cái nơi mà các bạn nên trải nghiệm địa chỉ bao nhiêu nhỉ? địa chỉ của mình là 82 sẹt 16 Quang Trung phường 10 Gò Vấp à, sẹt ok <laughs> tìm địa chỉ sẹt nghe hơi khó và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video này và nếu như các bạn thấy hay Ờ, hay là các bạn muốn mình làm những cái ờ, nhà hương nào khác những câu chuyện xung quanh thì các bạn hãy chia sẻ bằng cách là bình luận ở phía dưới và đừng quên việc like, share, ấn nút chung theo dõi nhận được những cái video mới hơn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn lại. Bye. Bye.